Ở ờ, ví dụ đầu tiên, ờ, thầy ờ, có bài tập có đề bài như sau. Một biến trở con chạy và có điện, có điện trở lớn nhất là 20 ôm Dây điện trở của biến trở là dây hợp kim nichrome và có rho bằng 1,1 nhân 10 mũ trừ 6 ohm mét và có tiết diện của cái dây hợp kim đó là bằng 0,5 mm vuông và được quấn đều xung quanh một lõi xứ tròn đường kính là 2 cm. Yêu cầu đề bài là tính số vòng dây của biến trở này à, thứ nhất là con biết được cái thông số gì rồi điện trở của biến trở rồi con biết được điện trở suất của cái dây làm biến trở và biết được tiết diện thì tất nhiên con áp dụng cái công thức mà ta đã quen thuộc đó là công thức R bằng rho nhân L trên S thì các con sẽ tìm được chiều dài của sợi dây cuốn. Sau đó thì các con làm một động tác thứ hai là các con sẽ tính chu vi của cái lõi xứ này. Chu vi lõi xứ này. Đây con biết đường kính rồi. Chu vi thì bằng là pi nhân d nhân với đường kính thì biết chu vi của một vòng dây của lõi xứ thì cũng đồng thời là bằng chu vi của một vòng dây. Thì từ đấy con sẽ tìm được số vòng dây của biến trở thì bằng việc là lấy L và chia cho chu vi. Và sau đây là các bước giải cụ thể. Đề bài cho các thông số R, S. S đây là đổi sẵn ra mét vuông. Rho biết rồi. Đường kính của uh, lõi xứ chúng ta cũng biết cũng đổi ra đơn vị chuẩn là mét.